chào anh em nhé à, tiếp tục quay trở lại với cái sản phẩm chơi bài lá bịp tôi xin giới thiệu với anh em về cái mẫu áo đổi bài mới ra hiện nay đây là cái mẫu áo được cải tiến kể cả về hình thức lẫn chất lượng máy móc Đấy. sản phẩm ngày xưa ấy, anh em chơi nó hay bị uh, kêu nó hay uh, bị kẹt lá bài chúng tôi đảm bảo với em rằng sản phẩm này anh em chơi nhưng không hề bị uh, dắt lá bài hay là bị à, kêu của động cơ nữa thì công nghệ này đã áp dụng cho anh em chơi liêng chơi ba cây hoặc là chơi bài cào anh em đi chơi anh em không cần phải mang bài theo nữa sử dụng toàn bài trên chín anh em nhé trong cuộc chơi ấy, thì anh em hai bài tôi bất kể là bài nào cũng được thì tùy em chọn ví dụ là chơi ba cây anh em lên bài bình thường cảm thấy ván bài điểm số nào cũng thấp ví dụ cờ bấy em lên điểm số như này ạ nó có cái hai cái ba và cái 8 có ba điểm bài anh em có thể không theo không theo thì anh em sẽ úp bài khi úp bài thì trương nó không kiểm tra bài đúng không thì mình sẽ hao bài sau khi hao xong mình úp bài vào nọc thì mình xác định thua đầu tiên tiếp tục bấm bài sau chúng ta lên bài chúng ta đang có 5 điểm bài này ta đổi cái át sang cái hai để có 6 điểm bài Đấy. hoặc là em thấy đi 6 điểm bài điểm số còn bé thì em có để 5 điểm bài để anh em đối à, chiếu và bổ quán thứ hai sang quán thứ ba chúng ta có 5 điểm bài hiện tại tôi có cái át trong người tôi gửi cái 7 sang cái át để có 9 điểm bài từ 5 điểm thành 9 điểm rất là nhanh luôn và đảm bảo với em là không hề có tiếng động phát ra không hề kêu kèn chơi công nghệ này nó hay ở một chỗ là anh em không cần phải phụ thuộc bài nữa dùng toàn bộ bài xanh chín đặc biệt là trong dịp cuối năm này anh em à, liên hoan nhiều đám xá nhiều thì trong những lúc ờ, rượu chè anh em dùng công nghệ này chơi rất hiệu quả có những sân chơi anh em phải đem máy đánh bài vào hay có những sân chơi anh em phải dùng kính áp tròng để nhìn ra bài nhưng có những sân chơi anh em nên dùng áo đổi bài nó hiệu quả nó rất nhanh hơn là công nghệ khác Đó. vì chúng ta có thể không mang bài vào được không mang bài được thì chúng ta và đúng là đủ ba thôi rất nhanh em nhé Đó. Đây, tức tỏ ra gần quẹt tay qua là em mới đổi thành công là bán bài đó cái sản phẩm này thì áp dụng để em chơi liêng chơi ba cây ở bài cào hàng thì bảo hành cho em một năm kể từ khi lúc nhận hàng nhanh em nhé Đấy, từ khi nhận hàng thì chúng tôi sẽ có một cái phiếu là phiếu bán hàng cho anh em mình có thể bán hàng bảo hành cho anh em luôn thì anh em à, vào sân chơi à, từ lúc anh em nhận hàng lúc mà sau một năm đó cái áo vấn đề gì về máy móc máy móc nó bảo hành cho anh em rất đơn giản thôi chúng tôi bán hàng thì có cửa hàng ở bến xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội à, cơ sở 2 ở bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể lên tận nơi để thử hàng nếu anh em ở xa thì không có điều kiện đi lại tôi thử hàng cho anh em xin chào anh em